trong đây có đứa nào sợ mấy bà mà hay khoe con cái không ta là tao chúa ghét luôn á má kiểu mấy bà hay khoe thành tích học tập của con bả đồ hồi xưa má tao học đâu có giỏi đâu cho nên là điểm toán lý hóa của tao không bao giờ cao được cá má mẹ tao nổ kiểu phụ huynh là hay bị áp lực thành tích của con mình đó mẹ tao toàn khoe với mấy bà bạn á là tao học giỏi lắm ở nhà thằng con cúp học đi chơi né con mệt lắm mỏi lắm mẹ ạ à. xưa má mẹ tao có chơi với cái bà này mà kiểu con bà học siêu giỏi Ngày nào mẹ tao đi uống cà phê với bà Bà luôn khoe thằng con của bà là đi học điểm chín 10 chín 10 không mà Rồi được học bổng gì ở trường nước ngoài Hello em gái yêu của chị á Trời lâu quá không gặp em giờ này em khỏe không ta Trời ơi chị lâu ngày không gặp Dạ cuộc sống em khỏe Con cái chồng con bình thường Con chị do này học hành sao rồi Nghe nó học giỏi lắm đúng không Bé này hiểu ý chị nè Thông minh đó Intelligent Không ý là con chị mới được học bổng nước ngoài Cho nên là nó sắp đi Mỹ Cho nên là chị phải học tiếng Anh Cho nên là Intelligent Thông minh Mình hội nhập quốc tế rồi đó em, Ừ thì nó lai ra nó cũng đi học coi ờ, chín 10 điểm chín 10 điểm Được học bổng Rồi được trường khen tuyên dương trước toàn trường gì Còn thằng con em sao rồi Chị nghe nó nó quậy lắm đúng không Cái mẹ tao má bị tự ái Cho nên đó là mẹ mẹ ta cũng khoe thì à, con em cũng xương xương là kiểm tra học kỳ vừa rồi chị là học sinh xuất sắc còn được cái giải học sinh cháu ngoan bác hồ em cầm bằng khen của con em nhiều quá em bị mệt đó chị em bị hở van tim mà kiểu như cầm bằng khen mà tim em nó thòng xuống lùng của em chị vậy à, vậy thôi chị mừng cho con em biết sao chị nghe mấy đứa trong trường con em nó đồn là con em cúp học đi chơi net nhiều lắm tao với cái bạn đó là học chung trường nhưng mà khác lớp bạn nó cũng ít nói chuyện nắm kiểu lâu lâu xảy ra nên là tao với bạn nó không có đủ thân tới mức mà bạn nó sẽ bao che những cái tội lỗi cho tao là cái bà đó mà hỏi thông tin gì về tao á là bạn nó nói thiệt hết kiểu mỗi lần đi chơi với bà về mọi người là, mẹ quạo điên lên mày ráng mày học giùm tao cái đi cho tao nở mày nở mặt đồ con với cái cái gì đâu kiểm tra suốt ngày sáu bảy điểm thấy con tao được học bổng quốc tế tùm lum hết trơn á được học sinh xuất sắc toàn trường thì kệ người ta đi ai kêu mẹ nghe sao mày quạo ta là con người ta còn con là con mẹ mà mày trả treo đi nha tao cắt wifi đó thì cái hôm đó đó má là phát bài kiểm tra ra đó là phát bài kiểm tra hóa 15 phút mà kiểu như điểm tao thấp cực kỳ không cái tao giấu mẹ tao đâu có cho mẹ tao biết đâu tao cứ vui vẻ giấu mẹ tao và tao đi chơi nét bình thường thôi mà tao không biết tại sao cái thông tin đó lại lan truyền tới cái bạn kia cái cô kia vừa nghe một cái là gọi cho mẹ tao liền Hello em yêu của chị Em biết sao học bữa nay là có điểm kiểm tra hóa Mà con chị mới nhận được điểm Không chị nghe nói là con em dưới trung bình đúng không ta Chứ con chị là con chị 10 điểm á Mẹ tao nghe xong mẹ tao quạo điên Tao vừa về tới nhà là mẹ tao kiếm tao liền Alright let's go Vui vẻ đi vui vẻ